Ok hello chào mừng tất cả anh em quay trở lại với cái kênh tiếng bóng đá cũng như là cái kênh uh, tiếng sâu kèo nhá. Thì đây, đây là hai cái kênh của tiếng. Anh em nhớ ấn nút đăng ký theo dõi kênh, đặc biệt là cái kênh tiếng sâu kèo của tiếng đã sắp đạt đến đến mốc là một k sub nha anh em. Đấy. Thì tiếng cũng mong là anh em ủng hộ tiếng trong tháng này, mau chóng nhanh uh, ờ, chân lên để để để đạt được lấy mốc là một ca sub để tiến có thêm nhiều động lực để uh, uh, lên thêm nhiều video kế tiếp cho anh em tham khảo đấy uh, và tiến sẽ tập trung lên nhiều video trong cái kênh này cũng như là cái kênh uh, tiếng bóng đá nhé anh em anh em nhớ ủng hộ điều hai cái kênh này của tiến giúp tiến nhé và nhớ để lại một lượt đăng ký theo dõi kênh tiến số kèo cũng như là đăng ký theo dõi cái kênh tiếng bóng đá đấy thì anh em nhìn cũng thấy rồi riêng hôm nay trên cái kênh tiếng bóng đá tiến cũng đã lên cho anh em hai cái trận đấu thì cái trận à, tại Serie A được diễn ra vào lúc 21 à, giờ tối nay tức là 9 giờ tối nay thì trận đấu giữa Monza với kênh Monaze đấy còn cái trận thứ hai thì là trận đấu giữa Bochum với à, Leipzig cục được diễn ra lúc 9 giờ rưỡi tối nay. Đấy, thì hai cái trận đấu này Tiến đã lên video cho anh em tại cái kênh này rồi. Thì uh, tiếp theo đây Tiến sẽ lên thêm cho anh em một cái trận đấu tại giải uh, Bundesliga nữa nha, tại giải Bundesliga nữa luôn. Thì vẫn lên tại cái kênh tiếng bóng đá này. Đấy, thì uh, Tiến sẽ lên kèo cho anh em cái trận đấu giữa Dortmund với Con tại vòng uh, 25 Bundesliga. Đấy, thì trước khi mà đưa ra tỷ lệ kèo của tiến lựa chọn về mã kèo này thì anh em hãy cùng tiến xem qua về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra trong cái cuộc đối đầu này nhá đây <clears throat> thì anh em có thấy này nhà cái đang đánh giá cái chiến thắng dành cho cái thằng Dortmund này rất là cao khi mà đưa cái mã kèo chấp lên đến 1.25 cả chặn này một hòa 1.5 rồi nửa một đấy bên cạnh đó mã kèo tài xỉu là ba hòa rồi 2.75 3.25 cùng với 2.5 cả chặn đấy ngoài ra có mã kèo tài xỉu kèo ờ, tài xỉu hiệp 1 rồi kèo chấp hiệp 1 rồi uh, kèo tỷ số này nọ cái kiểu rất là nhiều kèo cho anh em chơi nhá thì hiện tại trận đấu này đã có được cái mã kèo gốc rồi đây tiến sẽ cho anh em xem qua về mã kèo gốc của trận đấu này đó riêng về cái cuộc đối đầu này thì à, có kèo gốc là Dortmund chấp 2.25 về à, phải gốc cũng như là mã tài xỉu cả chặn 10 góc 10 hòa góc cả chặn đấy một cái, cái tỷ lệ kèo góc rất là cao mà nhà cái đưa ra cho trận đấu này chứng tỏ là trận đấu này đánh giá uh, nhà cái đang đánh giá trận đấu này uh, sẽ là một trận đấu là hấp dẫn và xảy ra rất là nhiều những cái pha mà mà mà dẫn đến những quả phải góc nha anh em đấy thì với những tỷ lệ kèo hiện với những cái tỷ lệ kèo mà hiện tại này cùng với những uh, uh, cái mã tỷ số phải góc trước khi trước khi mà tiến đưa ra cái sự lựa chọn của tiến để cho anh em tham khảo về trận đấu này thì tất nhiên tất nhiên là anh em sẽ cùng tiến đi qua về phân tích cũng như nhận định về hai cặp đấu này trước xong mới đưa ra cái lựa chọn về mã kèo chuẩn nhất để anh em ta cùng cùng nhau ờ, lựa chọn những cái uh, uh, mã kèo chuẩn để đầu tư một cách hiệu quả nhất nha anh em đấy À, nhưng trước khi đến với cái nhận định về hai cái đấu này thì anh em hãy à, à, lắng nghe tiếng hết cái video này thì anh em sẽ hiểu thêm về về những cái à, à, mã kèo cũng như về những cái lối nhận định và phân tích của tiến đấy thì có nhiều anh em hỏi tiếng có nhiều anh em hỏi tiếng á cái này là tiếng muốn tâm sự thật lòng với anh em nhé có nhiều anh, em hỏi tiếng là ừ là những gì mà tiếng chia sẻ trên youtube những cái uh, mã kèo tham khảo trên YouTube là thế nào những cái mã kèo chuẩn trên nhóm là thế nào gồm vào nhóm có tốn phí không rồi nọ cái kiểu rồi các các kèo cho có chuẩn không rồi có dễ ăn không thì tiếng chia sẻ thật lòng nhé thì tiếng cũng là con người vẫn như anh em thôi nhưng mà tiếng khác ở một chỗ là tiếng am hiểu về bóng đá tiếng làm về cái số kèo nhận định cái đá này rất là lâu rồi đấy và tiếng có kinh nghiệm về về những cái trận cầu này cũng như là là tiếng có được những cái luồng thông tin chính thức về đội hình cũng như là cái cái cái cầu thủ nào ra sân rồi chơi với số nào cái đó thì chắc chắn là trước giờ bóng lăn tầm nửa tiếng đến một tiếng đồng hồ lúc đó thì những cái những cái thông tin của tiếng nó sẽ chuẩn hơn đấy lúc đó tiếng sẽ đẩy những mặt kèo chuẩn hơn lên nhóm cho anh em theo ok cho anh em còn hiện tại hiện tại thì à, như tiếng đã nói nhiều rồi thì làm youtube mà anh em phải lên những cái video nhận định sớm cỡ nửa ngày đến một ngày mới có đề xuất để anh em tìm được những cái video để anh em tham khảo đấy nếu mà tiến lên cận giờ quá chắc chắn anh em sẽ tìm không ra được cái kênh của tiến và không có thể xem được những cái mã kèo tham khảo đâu đấy và cũng vì cái lý do mà lên video sớm cho anh em nên những cái ờ, thông tin cũng như là về đội hình chưa có những cái gì chính thức hết đó cho nên tiến mới gọi đó là những mã kèo tham khảo anh em hiểu chứ À, còn về những chiếc dầu ống lăn chắc chắn là những mắc kèo nó nó nó tiếng đưa ra nó sẽ chuẩn hơn nó sẽ chắc chắn cái tỷ lệ ăn nhiều hơn vì tiếng đã nắm được cái thông tin của hai bên cũng như là biết là hai đội chơi với cái lô đá như thế nào sơ đồ gì công hay thủ rồi đội nào cần điểm cần chiến thắng nhất trong cái trận cầu đó đấy anh em hiểu rõ dùm cái vấn đề đó cho tiếng nhé còn để vào nhóm của tiếng thì hoàn toàn miễn phí anh em nhớ nè để vào nhóm của tiếng hoàn toàn miễn phí tiếng không thu một đồng phí nào từ anh em đấy nhưng phải có hai cái điều kiện thì anh em mới vào được cái nhóm của tiến thứ nhất anh em phải có một cái số vốn ít nhất tối thiểu cũng từ một hai củ trở lên ok cho anh em còn cái việc thứ hai là anh em phải chơi cùng trang với tiến nhá đó thì cái việc mà anh em có một hai củ <clears throat> thì thì tiến mới dễ chia kèo cho anh em cũng như là là cho anh em cái mã kèo chấp kèo ờ, kèo kèo tài xỉu nè nhưng mà thay vào đó tiến sẽ bắt anh em dằn lại một ít vào mã kèo tỷ số đó đúng không anh em chơi như vậy thì mới có lãi có dư đó còn chơi theo cái kiểu anh em mà mà uh, thích đội nào vào đội đó rồi rồi thấy đội nào chấp cao là nghĩ đội đó sẽ ăn nhiều rồi vào đường nó chỉ có đường chết thôi em không không có cái đường mà mà sống không có đường mà mà không thua ra nổi đâu đấy phải phân tích kỹ càng phải chơi phải dầm kèo lại mới có lãi ok cho anh em đấy còn lại còn nhiều anh em hỏi á <coughs> những cái kèo mà mà à, ờ, tiếng cho chuẩn thì làm sao mà chuẩn được tất nhiên là sẽ có thắng có thua chuẩn ở đây là ở một mức nào đó thôi về những cái thông tin mà tiếng đưa ra chắc chắn là nó nó nó sẽ uh, chuẩn hơn sẽ tốt hơn những gì mà anh em tự chơi đúng không đấy nhưng đâu phải cái kèo này cũng thắng trăm phần trăm đâu anh em nó chỉ nằm ở cái tỷ lệ nào đó thôi đấy nếu mà biết chắc trước mà thắng trăm phần trăm thì thì tiến đâu làm gì nhận định bóng đá này nọ làm gì đúng không tiến tự chơi cho rồi đấy thì đây tiến chỉ muốn chia sẻ những kinh nghiệm mà mà tiến có được để chia sẻ cho anh em để uh, anh em cùng đồng hành với tiến ở những chân đường phía trước thôi đấy còn cái việc mà mới vào nhóm tiến vừa mới nói về số 4 đúng không thì số 4 một hai cũ đó thì chắc chắn là anh em phải có tối thiểu một hai củ thì hãy liên hệ cho tiến để vào nhóm thứ hai chơi cùng trang với tiến là sao anh em chơi cùng trang với tiến tiến mới có thể nắm được thông tin những cái mã kèo trên trang vì anh vì anh em ta chơi cùng trang đấy tiến nắm bắt được những cái tỷ lệ ờ, tỷ lệ kèo trên trang nó biến động như thế nào nó thay đổi như thế nào đó ăn ra sao thua ra sao rồi rồi cái ờ, uh, đang giữa chặn tỷ lệ kèo gung như thế nào kèo thẻ như thế nào đấy thì tiến lúc đó tiến mới kiểm soát được cái tỷ lệ kèo tiến mới đẩy lên trực tiếp trên nhóm rồi lúc đó anh em mới theo được đúng không đó mà để chơi cùng gian với tiến thì anh em phải có một cái tài khoản ngân hàng và tài khoản ngân hàng của anh em phải có xài chuyển tiền online gọi tắt là internet banking đó thì bắt buộc cái đó là bắt buộc nha anh em nếu mà muốn chơi cùng tiến muốn cùng đồng hành với tiến để ờ, không thua tha để vào bờ đấy thì nói tóm lại thứ nhất anh em muốn vào nhóm của tiến phải có số vốn tối thiểu từ một hai củ trở lên chứ đừng có cầm vài trăm vào nhóm rồi rồi xin kèo để đi đánh bên ngoài qua thầu qua cò chơi như vậy là chơi ngu đó anh em nói thẳng ra là như vậy đó anh em chơi bên ngoài qua thầu qua cò anh em vẫn suy nghĩ đi như cái kèo đất Dortmund đưa 1.25 bỏ 1 ăn 0.98 nhưng mà khi anh em chơi bên thầu bên cò nó chỉ cho anh em chung với mã kèo 1.25 luôn nhưng nó chỉ cho anh em ăn ở cái mức là 0.7 0.8 thôi đấy anh em thấy đấy chơi như vậy thì gọi là chơi ngu đúng không chơi như vậy làm gì nữa đó đúng ngu luôn em nếu mà tiến có mạo phạm với anh em thì cho tiến xin lỗi nha đấy nhưng mà tiến chỉ muốn nói tâm sự thật lòng với anh em thôi đó vì vậy mà cho nên tốt nhất anh em nên chơi trên tự tự chơi trên trang đấy nếu mà anh em đã có kinh nghiệm chơi bánh bóng không muốn đồng hành với với tiến nhưng muốn có một cái trang uy tín để chơi thì ok anh em có thể liên hệ với tiến tiến sẽ chia sẻ cho anh em tiến sẽ không lấy phí gì từ anh em hết chỉ chia sẻ cho anh em một cái sân chơi thôi còn thật sự muốn đồng hành cùng tiến kiếm cơm gạo chặn đường phía trước muốn gỡ gạt để không đua ra ra bờ muốn vào nhóm đấy thì cứ liên hệ với tiến qua telegram hoặc là cái zalo tiến đỡ ở phía dưới các màn hình trong video này đấy số zalo này 0963 731 346 anh em cứ liên hệ đi tiến sẽ thêm tất cả anh em vào nhóm nếu như đã đạt yêu cầu à, hai cái điều kiện tiến đưa ra ok cho anh em đấy và ok thì thì à, đây là những gì mà tiến muốn chia sẻ với anh em đó thì uh, tiến sẽ cho anh em cùng anh em đi với tiến Ờ, về phân tích cũng như nhận định trận đấu này để kiếm ra một mã kèo mà chuẩn nhất để anh em ta đầu tư đấy đúng không anh em thì đây hiện tại nhìn vào cái cái à, thông số của hai đội thì trước tiên tiến sẽ cho anh em xem về cái đội hình ra sân dự kiến của hai đội đây đầu tiên là Dortmund đội chủ nhà Dortmund sẽ ra sân với cái sơ đồ là 433 và với bộ ba tấn công quen thuộc là uh, Malen này rồi Haller cùng với uh, Marco Roy đấy và cái trong cái cái cái cái cái, ờ, cái cầu thủ của Dortmund trong đội hình chính hiện tại thì nghiên ờ, tiến nghiên tiến thấy chính là Bellingham đang có một phong độ thi đấu rất xuất sắc luôn cũng như là những pha tiến tạo tiến ờ, kiến tạo hay là những cái pha mà mở tấn công tạo ra những đường kiến tạo để để cho đồng đội có bàn thắng của Bellingham đang càng ngày càng tiến bộ và thi đấu rất là hay đó thì uh, <clears throat> về Dortmund ở trận đấu này đã có sự quay trở lại của Thomas Milner đó cùng với đó là có đến uh, 6 cầu 7 cầu thủ chấn thương không thể ra sân trong cuộc đối đầu này. Đấy còn về đội khách, về đội khách con cũng có đến 6 cầu thủ không thể ra sân do chấn thương. Đó và con sẽ ra sân với sơ đồ 4231 với tiền đạo cấm cao nhất là Selke. Đấy, nhưng Tiến sinh nhắc lại một lần nữa với anh em nhé là những cái đội hình ra sân cùng với những cầu thủ chấn thương này, đó, sơ đồ này chỉ là những gì mà chuyên gia nhận định thôi. Chuyên gia đưa ra trước cho anh em tham khảo thôi anh em nhớ nhé, không có gì là chính thức ở đây cả. Đấy, chắc chắn chắc chắn với anh em là trước giờ bóng lăn 30 phút đến nửa tiếng là đội hình này sẽ sẽ không thể ra sân với sơ đồ này và chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi giữa hai đội đấy chưa biết được là là trước giờ bóng lăn là là các cầu thủ trong đây có ai là là bình phục chấn thương có thể ra sân không đúng không anh em đó hiện tại chỉ là là là cái chuyên gia nhận định thôi đấy khi mà tiến biết được chính xác chính xác là cầu thủ nào chơi với cái sơ đồ nào đó thì lúc đó tiến mới nắm bắt được cái thông tin mới đưa những mặt kèo chuẩn cho anh em lên nhóm được ok cho anh em đấy thì hiện tại anh em chỉ nhớ Tiến chỉ đang nhận định phân tích một cách rõ ràng nhất cho anh em tham khảo thôi nhé thì à, đến với cái vị trí bảng xếp hạng anh em có thấy thằng con về con thì đang ờ, đứng ở cái vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng ờ, Bundesliga với 27 điểm sau 24 vòng đấu đấy thì nhìn vào đội bóng này đang có một cái số điểm cũng ờ, khá khá là an toàn anh em khi đang bỏ xa cái nhóm cầm đèn đỏ là 7 điểm cách biệt đấy nhưng với cái cái cái những gì mà thằng con nó thi đấu ở thời gian gần đây tuy uh, tuy anh em nhìn này ở hai ở bốn trận gần nhất thằng con này có 3 thất bại và một trận hòa nhưng trước đó con nó đã bất bại liên tiếp 5 trận đấu tại Bundesliga thậm chí có một trận đấu thắng rất là đậm trước thằng Bremen với tỷ số là 7-1 đấy thì qua trận thắng này con lại xuất sắc cầm hòa được uh, ờ, Bayern với tỷ số một đều này đó rồi lại uh, cầm hòa trước trên K04 với số không đều và tiếp tục xuất sắc khi cầm hòa trước FZ với tỷ số không đều đấy và sau đó lại thắng thằng Ranford với tỷ số 3-0 luôn một phong độ rất là sáng nhưng sau khi cái trận thắng này thì con dần như là là mất tay chính mình anh em đó thua liên tiếp trước uh, ờ, Stuttgart nè rồi Wolfsburg nè đó xong lại hòa với uh, Union Berlin rồi gần nhất là nhận thất bại 2-0 trước cái thằng Bochum đấy thì những cái kết quả gần đây sau 4 trận đấu gần đây thì chỉ có được một điểm tại Bundesliga thì đã khiến cho cái thằng con dậm chân ở cái vị trí số 12 thậm chí là là rớt xuống vị trí thứ 12 ở hiện tại với 27 điểm mà thôi đấy còn về à, <coughs> về Dortmund Dortmund thì anh em thấy Dortmund đang đứng ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Bundesliga với 50 điểm sau 24 vòng đấu, 16 à, thắng 2 hòa và 6 trận thua với 49 bàn thắng và 30 cho 30 bàn thua đấy thì với cái thông số ờ, khá là tốt của Dortmund đã giúp cho thằng Dortmund này ờ, vẫn còn nguyên cái ờ, cái cái cái sức mà cạnh tranh cái ngôi vô địch tại Bundesliga năm nay khi mà Dortmund chỉ kém đội đầu bảng Bayern Munich với hai điểm cách biệt mà thôi đấy chỉ cần một chiến thắng thôi chỉ cần một chiến thắng đêm nay thôi là là là mọi thứ trên bảng xếp hạng có thể thay đổi ai biết chưa là thằng Bayern nó sẽ hòa hoặc là thua thằng kia đâu đúng không anh em còn riêng Dortmund cũng vậy nếu mà Dortmund thắng trận này mà Bayern lại gặp bất lợi trong cái trận đấu của Bayern thì Dortmund sẽ chiếm được cái vị trí của Bayern thôi bóng đá mà chúng ta sẽ không nói trước được điều gì hết đúng không đấy và xét về hai đội hiện tại thì gần như Dortmund Dortmund mới chính là cái đội mà có cái mục tiêu cao hơn trong cái cuộc đối đầu này cũng như là là cái uh, niềm tin chiến thắng dành cho Dortmund nó nhiều hơn đấy và nhìn qua cái phong độ của thằng Dortmund anh em cũng thấy Dortmund có phong độ phải nói là cực kỳ tốt khi mà trải qua 8 trận thắng liên tiếp tại mọi đấu trường đấy 8 trận trận thắng liên tiếp tại mọi đấu trường nhưng hơi đen cho Dortmund là ở đấu trường C1 châu Âu thì Dortmund lại giành chiến thắng 1-0 ở cái trận lượt đi vừa rồi đấy nhưng ở cái trận lượt về mới đây thì Dortmund lại phải nhận thất bại 2-0 sát nút trước Chelsea ngay trên sân nhà của Chelsea và bị uh, ờ, loại khỏi vòng 16 đội tại giải đấu này đấy đây là một điều khá là đáng tiếc cho Dortmund khi mà đội bóng này đang có một phong độ khá là cao ở buổi giải năm nay đấy nhưng ờ, cái cái cái cái cái trận thua này cũng ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của các đội Dortmund đấy cho nên cái trận mới đây nhất mới đây nhất anh em thấy này <coughs> Dortmund đã bị cây không bốn cầm hòa ngay trên sân nhà của mình với tỷ số 22 đấy thì ở trận đấu này Dortmund có mức kèo chấp là chấp trên cây không bốn với mức chấp là nửa trái đấy cùng với đó anh em xem này đó Dortmund kiểm sóc bóng đến 66% so với 34% của đội khách của đội chủ nhà nhưng mà Dortmund có đến 20 pha dứt điểm với 8 pha gây nguy hiểm trước không thành đối phương so với cái thằng uh, so với cái thằng chủ nhà so với thằng chủ nhà là trên kê chỉ có 10 pha dứt điểm mà thôi đó gấp đôi số lần dứt điểm lên em thấy không một cái cái, cái lợi kiểm soát bóng cũng như là những cái số lần mà tạo cái cơ hội rất là tốt của Dortmund khi mà hàng tiền vệ của cái đội bóng này phải nói thi đấu cực là cực tốt luôn đó như là em Khan này đấy Bellingham này như tiếng mới nói Bellingham hiện tại tại mùa giải này thi đấu rất là tốt đấy cùng với đó là Ruero này đấy những cái tiền vệ của Bayern phải nói là thi thế những xin lỗi anh em những tiền đạo những cái tiền vệ của Dortmund đang thi đấu uh, khá là đồng đều nhau và khá tốt mùa giải năm nay và các hàng hậu vệ của Dortmund cũng vậy đấy một cái đội hình phải nói là toàn diện của Dortmund đấy thì uh, hai đội này ở cái cái cái lịch sử đối đầu cũng đã từng đối đầu với nhau anh em thấy này hai đội này cũng đã từng bất phân thắng bại với nhau bốn trận thi đấu gần nhất Dortmund và Con đều có một chiến thắng và hòa hòa với tỷ số là 2-2 cùng với 1-1 trong bốn trận thi đấu gần nhất đấy nhưng với cái phong độ này nhìn vào cái phong độ này thì thì khá là bất ngờ khi mở cái trận lượt đi ở trận lượt đi ở trận lượt đi thằng con đã uh, có chiến thắng 3-2 trước đón muôn ngay trên sân nhà đấy anh em thấy đấy tiến sẽ cho anh em xem qua về cái trận đấu này nhá đây ở trận đấu này thì thằng con được Dortmund chỉ chấp ở cái mức là 0.25 mà thôi đó và Dortmund đã phải nhận thất bại 2-3 ngay trên sân nhà của con thì cái thời điểm này thằng con nó có phong độ cũng không đến nổi tệ nha anh em phải nói thi đấu rất là tốt luôn đó nhìn về cái pha kiểm soát bóng này Dortmund chiếm lợi thế với 58% so với 42% của thằng con chủ nhà nhưng về cái thông số mà dứt điểm thì khá là ngang nhau mà thậm chí là cái pha những cái pha bóng nguy hiểm con đội chủ nhà còn làm tốt hơn so với Dortmund đấy và và cái lợi thế đã nghiêng về con khi giành chiến thắng chung cuộc 3-2 trong cuộc đấu đầu này đấy <coughs> phải nói là một trận đấu rất hấp dẫn luôn và tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái cái tỷ lệ kèo gốc đây ở trận đấu này xuất hiện đến 18 góc đó đó là cái do vì vì sao mà nhà cái đưa ra đến 10 góc ở trong cuộc đối đầu này đúng không anh em ở trận lượt đi hai đội gặp nhau đã có đến 18 góc rồi đấy và quay lại với cái cuộc đối đầu này cũng như cái phong độ hiện tại của hai đội đó phong độ hiện tại của hai đội thì Dortmund có phần nhỉnh hơn cũng như là về cái bậc trên bảng xếp hạng thì Dortmund uh, về con người luôn thì Dortmund hơn hơn thằng con này rất là nhiều đấy và với cái tỷ lệ kèo hiện tại hiện tại này cũng như những gì mà tiến đã phân tích thì tiến sẽ lựa chọn cho anh em hai cái mã kèo trong cái cuộc đối đầu này tất nhiên cái việc đầu tiên tiến sẽ chọn cho anh em nó chính là cái mã kèo tài gốc ok cho anh em đấy nếu anh em mà thấy nhận định của tiến hay trùng máu với anh em thì anh em cứ vào nhé đây tiến sẽ chốt cho anh em hai mã kèo trong cuộc đối đầu này Đầu tiên, mã kèo tài 10 hòa với mức là bỏ 1 ăn 0.82. Thứ hai là anh em vào cho tiếng cái mã kèo tài, anh em vào cho tiếng cái mã kèo tài 2.75 cả chặn. Đó ok cho anh em. Thì tiếng chỉ chốt cho anh em duy nhất hai cái mã kèo này để anh em tham khảo thôi nhé. Thứ nhất là tài 2.75 cùng với mã tài gốc 10 hòa cả chặn. Đấy thì với những gì à, mà mà tiến nhận định vừa rồi chắc anh em cũng hiểu là là vì sao tiến chọn hai mã kèo này đúng không điển hình như chặn lượt đi thôi thì thì thằng con đã thắng Dortmund đến 3-2 và có 5 bàn thắng trong đó xuất hiện đến 18 góc đó thì không có lý do gì để hai đội phải phải ờ, không tiếp tục chơi cái lối chơi mà thăng hoa đó thì điểm hiện tại đúng không một lối chơi tấn công toàn diện trước hai đội này tạo ra rất nhiều cơ hội và dễ dẫn đến những quả phạt góc cũng như là là có thể xảy ra nhiều các ờ, bàn thắng đấy với hiện tại thì một việc nữa là Dortmund đang là cái đội rất là cần điểm đấy vậy thì thì càng càng chứng tỏ cho cái trận này về góc cũng như là về tài bàn thắng rất là cao đấy vì Dortmund nó sẽ không muốn sảy chân không muốn mất điểm ở trận đấu này đâu em dù chỉ một điểm Dortmund nó cũng sẽ sẽ uh, ảnh hưởng rất là nhiều đến cái cuộc đua ngôi vô địch đấy <coughs> đấy và xét về tất cả thì đây chính là hai cái máy kèo mà tiến đưa ra để cho anh em mà tham khảo nếu mà anh em thấy hợp ý trùng máu với tiến, tiến á, thì anh em cứ vào ok cho anh em đấy thì uh, uh, ok nếu mà anh em uh, muốn nhận những cái mã kèo chuẩn hơn trước giờ bóng lăn thì cứ liên hệ cho tiến qua cái zalo hoặc là cái telegram tiến để phía dưới ở cái góc video này đấy nếu mà anh em yêu quý tiếng thì thì thì à, thấy những cái nhận định phân tích của tiếng hay hợp máu thì anh em vào còn không tiếng nhắc lại một lần nữa muốn đồng hành với tiếng đang thu tha sao bờ muốn đồng hành với tiếng để gỡ gạt muốn đi cùng tiếng ở chặng đường dài phía trước thì anh em chỉ cần hai điều kiện mà tiếng đưa ra thứ nhất có một số vốn ít nhất từ một hai củ trở lên đó thứ hai là anh em phải chơi cùng trang với tiếng mà khi chơi cùng trang với tiếng bắt buộc anh em phải có một cái tài khoản ngân hàng có xài cái chuyển khoản online có xài cái internet banking đó ok cho anh em thì đạt đủ hai yêu cầu muốn cùng tiến vào nhóm muốn đi xa với tiến thì cứ liên hệ qua cái số zalo hoặc cái telegram ở dưới màn hình này đấy ok thì tiến cũng sẽ kết thúc video tại đây nhé anh em nếu như mà anh em yêu với tiến thì thể hiện bằng cái cách là ấn nút đăng ký theo dõi kênh tiến bóng đá cũng như là ấn nút đăng ký theo dõi cái kênh uh, tiến so kèo ok À, và Tiến cũng xin chúc cho anh em luôn thắng ở các mẫu kèo mà anh em đã đầu tư và chúc cho anh em có một ngày mới tốt lành.